cuộc đời của anh được anh được trải qua đại dịch corona này là hạnh phúc nói vậy đó anh quay để kỷ niệm clip corona người ta nói là gì, à, gì giữa hán đàn ông là quỷ dữ giữa hán phụ nữ là địa ngục bắt quỷ dữ nhốt địa ngục ra thiên đường oh, really? kia nó nói thôi ba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 sáng nào tao không làm chạy cấp cú vậy á muốn bành não luôn wow. bệnh vậy đó gán tập nó nói là anh đi ơi bữa nay quay vlog thật hành đi nó nói là mày nghe cái giọng tao nè còn quay được không nope. nói thôi gamer chơi luôn đi anh yes. kỷ niệm cuộc đời của anh được anh được trải qua đại dịch corona này là hạnh phúc nói vậy đó anh quay để kỷ niệm clip corona <coughs> xong nó kêu anh đó ờ, quảng cáo ờ, cây đất clip cho anh hoạt động ờ, cây gì đây à cây đất quảng cáo mẹ gì nữa mẹ ơi già cả rồi đừng làm chuyện cho chúng nó chửi thấy con nào tập gym mười mấy hai chục năm đi làm clip quảng cáo không nope. không không làm clip quảng cáo mình chỉ làm clip chia sẻ thôi <coughs> nó hẹn nó hẹn 9 giờ quay What? mà quay đồng hồ bây giờ mấy giờ má nó tan mười mấy chai ao lít luôn rồi bây giờ tao nói thiệt với mày á điện với điện lặng bà đó nó quay gì nữa bây giờ quay chém gió thôi chứ quay gì nói anh ơi anh, anh anh xuống anh tập xíu đi cho nó nóng rồi em xuống quay cho đẹp xong cái tập bà mày mày chưa tập tao tập tao muốn hết tan cao clip luôn nó ngồi nó lựa mấy cái máy quay nó kiếm cái thẻ nhớ ông ờ, má con thằng media nó nghĩ năm nó quay đại nó không biết chỗ để cất đồ kiếm thẻ nhớ lụm đèn đổ xét bốn năm cây tao lại mày tao lại mày tao lại mày má ơi phòng bình tân của tao khách đông thấy mẹ đâu mà xếp mấy cái đèn lên chói mắt quá ai tập nữa ba hả tao nói rồi cái phòng quận 12 tao làm cho nó bự á thì qua bên đó quay đèn ông qua bên đó lại hiện nó thôi kẹt xe anh ơi kẹt con mẹ gì đang dịch cúm đâu ra nó nghĩ hết rồi không có nào chạy qua đường đâu kẹt không tin đi đi chiều nay cầm máy cái đèn qua bản cướp đi xét độ khẩu độ rồi ờ, ờ, tần số này nọ các kiểu đi ô mai làm cho nó ngon ơi <coughs> thông cảm cúm nói chuyện nó hết vỏ rồi à, quá rồi bữa nay là chia sẻ mấy em mấy bạn mấy anh chị em mấy cô gì chú bác đã bị bệnh chưa bị bệnh cũng phải đi tập gym nha à, tại sao phải đất bằng cây này đơn giản thôi tại vì bình thường á chúng ta ở nhà chúng ta hít đất vậy á nó không có giá trị thương mại hít đất đâu mà người lên không có đĩa nào hết trơn trời hít ra đĩa thôi từ từ chút nha chút chút chút tại máy lạnh rồi máy lạnh nó lạnh qua lạnh đĩa rồi nhưng mà khẳng định với các đồng chí luôn các đồng chí hít đất vậy là không lên đĩa nha vậy lên gì khỏi hết dưỡng sức tại sao tại vì chúng ta chống cái này xuống nè chúng ta sao lên được chúng ta muốn lên chúng ta phải gồng lên kích lên đó là kích lên cái mày tập võ thích dày thích gì hết ngu mà mà kệ mẹ nó nó võ thì mình gym không nói được mấy em nó võ nó thích nhưng cái gì đó kệ nó đi nhưng mà tập hết hít là ngu tại sao ngu tự nhiên chúng ta chúng ta gồng nó hít để chúng ta chịu cái lực cái đây nè mai mốt cái này mẹ nó mòn nó nó mòn bạc đạn nó sao xui nha nó mòn bạc đạn nó sao xui á đó. đó đi luôn một một hai ba bốn thôi mẹ tập tập game mà cái tay xấu quá cái nó bỏ do đó chúng ta cần phải có cây hít đất đơn giản vậy thôi à, tác dụng cách đất nha nhiêu tiền thì không biết nói chung mua hàng thì mua đi bán nhưng mà thề luôn mua cái này không không bán mua kèm ship nó bán với ba mua phải có giá trị thương mại ship hàng nó phải có tiền tự nhiên mẹ mua cái này có mấy chục ngàn trăm ngàn gì đó không biết nữa tiền ship ăn hết tự nhiên thằng thằng mua cũng ngu thằng bán cũng ngu thằng shipper nó khôn chơi vậy chơi chơi vậy mấy em có chơi không comment thật lòng nope. à cái này khỏi chẳng ốc nè có rảnh này nha có rảnh nè đó chúng ta để vô ngay rảnh nè và ấn nhẹ vô nó dính một đầu nè có rảnh nè không nhớ để rảnh vô cái lỗ để rảnh vô cái lỗ người ta nói là gì, gì à, giữa hán đàn ông là quỷ dữ giữa hán phụ nữ là địa ngục bắt quỷ dữ nhốt địa ngục ra thiên đường oh, really? kia nó nói thôi ba nói chung anh đúng em cũng ghê lắm em yeah, dạ, ok đó, đó. nè nhớ con đầu cao đầu thấp cầm xong được đó dày nhưng mà cái quan điểm phong cách của anh anh thích dày có đứa cầm dày có đứa cầm dày cầm cầm quỷ cũng được đó đừng cầm vậy thôi à ông hít về nha má hít vậy là là tổ qua nhập ma chết nè đó ông được vậy cũng được vậy cũng được vậy cũng được không hít vậy nữa nha má nó hít hít đủ kiểu hết thôi giờ làm rồi em qua chắc không bây giờ mình review nó trước cái đã càng giọng nó càng cắt á Thì review trước nha rồi giờ hít sau lên dây điện hít đất là phải lên vú lên dây điện cho lên tay sau yes. hít chừng à, ba chục cái thôi okay. bây giờ chơi công thức ba chục cái nha hít xe hít xếp một thôi làm mẫu thôi rồi mấy bạn à, làm liên tục không mà làm hai set đi làm hai set đi làm hai set nha mấy em ví dụ anh làm hai set tụi em làm nhà 4 set bảo đảm lên uh, lên gì qua này lên cô đĩa lên dây điện à, bình thường thôi đừng có đừng đừng có thích chịu chảnh quá mấy em một hai ba nè bốn năm sáu bảy mười rồi đó rồi sao nữa đổi đổi nha nhớ đổi nha này vậy nè gồng liên tục cho cô rồi sao nữa còn mười cuối đẩy lên trở về ban đầu không nhất gật không ăn tiền thấy gần lên được chút đỉnh không? Đó, hồi nãy chưa lên, từ từ Tập 4 set đi nó lên cho coi Hú! Hú! Hey! Một Hai đau vú quá hay chép đất nó nhỏ không tập hơn tập ngực nữa dịch corona mua về nhà tập đi mấy ông nội mà tới phòng tập cũng được nữa nói chung làm gì làm bbt ra tiền rồi được rồi cần vú là đàng hoàng chứ bộ không bye bye